đó thì đầu tiên thứ nhất ấy anh em sẽ tiến hành điền username tên người dùng hay chính là tên đăng nhập của anh em ấy anh em nhớ viết liền không dấu ha sau đó anh em nhập email này kiếm nữa anh em tạo mật khẩu rồi xác nhận lại mật khẩu lần nữa sau đó mục apply của bạn tức là mục mã mời mã thiệu đấy thì em giữ nguyên cho mình ha và mã giới thiệu này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha khi em nhập mã giới thiệu này vào ấy, thì em sẽ nhận được bitcoin hoàn toàn miễn phí 100 trăm ha kiếm nữa ở mục captcha anh em sẽ nhập dãy số phía bên phải vào này và cuối cùng anh em nhấn vào đăng ký để tiến hành tạo một tài khoản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 như Bitcoin này, rồi Ethereum hay Litecoin, dog này, rồi USDT cũng như là Tron anh em nhá. Kéo xuống tiếp này sẽ là thống kê nền tảng cũng như là các giao dịch gần đây, rồi thống kê tài khoản này, cũng như là tất cả lịch sử giao dịch của anh em đó. Tiếp nữa mình sẽ chia sẻ review cho anh em mục giao dịch này. Thì ở đây sẽ có giao dịch thủ công nha, cũng như là đặt lệnh này, rồi chọn sàn giao dịch. Đó, có rất nhiều sàn giao dịch, sàn giao dịch 1, sàn giao dịch 2 này, rồi số sàn giao dịch khả dụng đây là 7 anh em nhé anh em sẽ tiến hành chọn sàn giao dịch này rồi thống kê đồ họa này đặt lệnh thủ công này anh em thể quan sát thấy nha kiếm nữa là mục ví thì sao tức là wallet đây nhọn thì ở đây sẽ có như vừa nãy ấy, là mình cũng có rất nhiều các đồng coin khác nhau nha BTC tức là Bitcoin này rồi ETH tức là Ethereum này vân vân và mười hai đó thêm số dư này rồi rút tiền này đó ok kiếm nữa là mục giao dịch này thì ở đây sẽ có lệnh kết thúc cũng như là giao dịch tự động này tiền thưởng anh em nhá đó đều trạng thái là được chấp thuận này anh em ạ em quan sát này là hàng ngày mình cũng được cộng bitcoin hoàn toàn miễn phí luôn nha là tức là web này mình có thể kiếm tiền thụ động được anh em nhá rồi kiếm nữa là mục giới thiệu này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 rồi game nữa là một quảng cáo thì sao thì ở đây sẽ có rất nhiều các banner khác nhau anh em nha đó với những kích thước khác nhau luôn em ạ 250 x 250 này rồi 300 x 250 này 1200 x 150 này đó anh em thể quan sát thấy ha rồi tiếp nữa là một câu hỏi này thì ở đây sẽ có những câu hỏi chung đó sự góp là gì này rồi cung cấp gì cho khách hàng được đăng ký chính thức chưa này đó anh em thể vào đây để tìm thêm nha ok rồi đến mục đào tạo thì sao thì ở đây sẽ có hướng dẫn giao dịch thủ công này hướng dẫn giao dịch tự động tự động này hướng dẫn mua gói tài khoản này hướng dẫn bổ sung số dư hướng dẫn rút tiền cũng như video hướng dẫn anh em nha đó có những hình ảnh minh họa cực kỳ chi tiết và uh, trực quan cho anh em rồi ngoài ra nhá anh em có thể tham gia tham gia nền tảng này trên nhóm telegram này đó mình hiện tại nhóm này đang có trên 13.000 thành viên rồi anh em nhá mình sẽ ờ, mở Telegram lên nha nhấn vào join group này anh em này ok anh em thể quan sát thấy ha đấy họ ờ, giao lưu trao đổi nhắn tin chat cực kỳ sôi nổi với anh em ạ nhóm này có tên là Swap Official Chat anh em nha nền tảng này đến từ Anh Quốc anh em ạ đấy nhìn lá cờ quốc kỳ của Anh Quốc này ok ngoài ra anh em có thể tham gia các nền tảng mạng xã hội khác đây nha như Twitter này. đó Twitter Squad Black gần 10.000 follow rồi Rồi uh, Facebook rồi Có hơn 12.000 lượt theo dõi này em ạ Cũng như là Youtube này Kênh Youtube thì có hơn 11.000 lượt đăng ký rồi, subscribe rồi Medium này Ok Medium có 4,3 nghìn à, lượt follow rồi Rồi đây là Telegram anh ạ Ok, ngoài ra ở trên đây sẽ có mục giới thiệu về Swaplex này. Đó, thử giao dịch này, cơ hội giao dịch rộng lớn này. Điều kiện duy nhất này, đăng ký chính thức này. Rồi thêm thông tin rồi về à, Swaplex này, giới thiệu chính sách bảo mật, điều khoản sử dụng. Lộ trình này, roadmap đây anh em ạ. Ok. Ngoài ra đây có sản phẩm này. Sản phẩm của chúng tôi, giao dịch thủ công, giao dịch tự động gói tài khoản nâng cấp tài khoản mở lệnh và nhận ngay lợi nhuận này. đó block này ở đây sẽ có rất nhiều các bài viết tuần giao dịch bitcoin đánh giá thảo luận về swaplex kênh chat telegram bằng tiếng tây ban nha swaplex đã được dịch sang tiếng hindi này. đó rất nhiều các bài viết luôn ok mục thăng tiến này kiếm thêm thu nhập bằng cách quảng cáo sử dụng Đây là một uh, chia sẻ link giới thiệu bè anh em ạ. Lấy của chương trình giới thiệu tỷ lệ cao nhất, cơ hội không giới hạn, rút thu nhập giới hạn giới thiệu của bạn. Đó. Chương trình giới thiệu nâng cao Tiền thưởng hàng tháng này. Đó. Đào tạo thì vừa nãy thì mình uh, cũng uh, chia sẻ review cho anh em rồi. Ok. Ngoài ra đây có chuyển sang ngôn ngữ anh em nhé cực kỳ nhiều các ngôn ngữ khác nhau tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha tiếng Trung Quốc tiếng Bồ Đào Nha đó đây có cả tiếng Việt Nam tức là Vietnamese ấy, tiếng Việt anh em ok quay trở lại một tài khoản thì à, tiếp theo mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho anh em cách chúng ta cài đặt mã 223 nhá để bảo mật an toàn tốt hơn cho tài khoản của chúng ta nhá anh em nhấn mục đường anh em nhấn vào đường link này đó sau đó đây anh em sẽ có thể thay đổi ảnh đại diện avatar này rồi nhập tên họ thay đổi mật khẩu được anh em nhá rồi chúng ta sẽ xác thực hai yếu tố này bước một này anh em sẽ tiến hành cài đặt app ứng dụng Google Authenticator trên thiết bị di động của anh em sau đó mục uh, nhập mã bảo mật này này còn là quét mã QR này cũng được đó, sau đó em nhập tiếp cái dãy số mà hiện lên ở trên uh, cái ứng dụng Google Authenticator này và nhấn vào lưu thì thấy hình à, xác thực hai yếu tố 23 nhưng mà nha ngoài ra có mục cài đặt này đó chỉ là mục uh, cài đặt mã 23 thôi. Ok, thì như vậy là Hoàng Giang MMO đã chia sẻ, giới thiệu cũng review cho anh em nền tảng kiếm tiền thụ động và chúng ta có thể nhận Bitcoin hoàn toàn miễn phí này có tên là Swapnext nếu nào quan tâm muốn tham gia thì nhớ mình để đường link đăng ký để có thể nhận Bitcoin hoàn toàn miễn phí ở dưới phần mô tả nội dung của video nhá. Và nếu như em thấy video này hay giúp cho anh em ấy, mang lại nhiều thông tin cho anh em thì nhớ like thích video và đừng quên subscribe đăng ký channel kênh YouTube của Hoàng Giang MMO. Hoàng Giang MMO chân thành cảm ơn các anh em rất nhiều. Còn bây giờ em lại tất cả anh em trong video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang MMO. Hoàng Giang MMO xin chào và em lại tất cả anh em trong video chia sẻ tiếp theo. Bye bye. Xin chào.